Dạ, ờ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang có mặt tại ờ, ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang à, hôm nay thì Phước à, ghé lại đây thì thời tiết cũng hơi xấu một tí xíu nha cô chú anh chị vừa mới mưa xong luôn thì từ Cần Thơ qua đây thì à, vừa qua cầu Mỹ Thuận qua đây thì mình mắc mưa cũng ghé được mưa tí xíu đây là cái à, nhà của một à, bà cụ sống à, neo đơn thì bà thì cũng có chồng tuy nhiên chồng thì mất lâu rồi và đặc biệt là giờ là không có con cái gì hết à, đất này thì bà cũng ở đậu à, ở đậu của cái người hàng xóm tốt bụng đây là cái căn nhà bà ở thì à, được sự giới thiệu của à, cái cô này đây à, biết được hoàn cảnh của bà Phước ghé lại đây thăm để à, xem coi mình có giúp được cái gì đó cho bà thì mình giúp này qua đi liêm để coi lá dừa bà là tên là tên sổ không ta cái gì sổ con quên này Lê Thị Sổ à Lê Thị Sổ gì đó nhưng mà con nhớ là bà 94 tuổi à, à dạ. dạ con chào bà cô coi chừng bừng đừng bước lên đây Liêm sập á dạ cái đó à, ở đây mình có đèn rồi nó không hả bà có phải không cái, ờ, nhưng mà nó không cướp rồi wow. cướp rồi không có bắt giao bằng đêm mấy bắt đây hả cái uh, đây anh uh, anh mượn cái máy quay luôn để anh quay sát dạ em xin miếng điện cái cho nó sáng cái nào khó xương sống rồi đi không có được à. không được bò cũng không được gì đó hả bà đây là cái ờ, khuôn viên của bà ở nhà thì nó sập sệ trơn nè cô chú anh chị Biểu cây xa nó bắt cái đèn lên con dạ, dạ, để thấy đèn đâu chụp <laughs> dạ được Ôi, chào hết mấy cậu nha <laughs> dạ chào giờ mình ờ, vô đi ha hỏi thăm ờ, sức khỏe của bà nha ủa ăn chầu nữa hả bà bà bà thứ mấy đi để con tiện xin hô bà bảy ờ, ha thứ bà bà bà bà, bà ổng thứ bảy bà anh thứ sáu rồi gì á à. bà thứ sáu ổng thứ bảy rồi thứ sáu đi bà sắp sổ bà sao sổ bảy sổ gì cũng được ở đây là cơm nước đồ là bà đó, đó, thằng nhỏ đó cho nấu cho à là cái người hàng xóm đây nấu à. cho bà ăn hay à, cô căn nhà sạch sẽ chưa vô cái trơn tôi mới đem mấy miếng nó vô căn mấy bà này à đây là cô mới căng lại giùm bà luôn hả dạ à, ví dụ như nếu mà con ờ, à, muốn ờ, sửa sang lại rồi à, làm cái nền đồ á sạch sẽ đồ lại với à, kèm theo đó là là ton đồ này nọ à, lại à. thì à, bữa hổm con có nhờ cô đó xin bên bên ấp rồi với lại ừ. hỏi bên chủ nhà dạ. được không à được không được, không được, ha được cách nhà đó nghe cho nên cách nhà còn cái vụ mà bên rồi thì tôi cũng biết có có bạn với con không có nói với con không nhỏ đó là, trách nhiệm nó đó nói à. gì với nhỏ đó cho tôi thì là là làm sao tức là cho cho sữa phải không ừ. cho sữa phải không à, thì mình phải làm cái nền chứ cái nền thì mình lập ton lại dựng à, cột à, lập ton rồi lại cho nó vậy là tôi cho à. kín đáo thì cho bà ở kín dạ. đáo thôi rồi. Dạ. Ừ. đúng rồi thì làm kiểu uh, như đơn giản tiền chế này nọ chủ yếu là sợ sập nè cái ừ, tại vì cái sàn của bà ở đây ừ, cũng là sàn bằng ờ, bằng cây nè cô chú anh chị giống như dựng mấy cây rồi lên không ai dám vô chứ sợ sập bà ơi bà ơi nói nói nói chuyện con tí xíu nha nói chuyện nói chuyện nói lớn lớn bà nghe bà thứ mấy thứ bảy bà bảy hả họ tên đầy đủ của mình là cái gì bà nhớ không ừ. họ tên đầy đủ là cái gì nhớ không họ tên gì họ thôi ở đây có cái bảng nè đây coi luôn cái bảng à, mừng họ nè à. lê thị sổ ừ. lê thị sổ ha đây là ấp mỹ hiệp xã mỹ trung huyện cái bè của tỉnh tiền giang thì uh... biết không <laughs> biết nữa dạ vì cơm nước ở đây là cái người hàng xóm nấu ăn cho bà hả nghe đâu. không có nghe luôn ờ, đúng rồi đó đúng vậy đó. vậy hả Trời. Ờ, kiểu dạng bà ở là kiểu như ờ. nhà sàn đó cô chú anh chị vậy là bà đâu có đi ra ngoài rồi được hả đâu có nấu nướng gì phải không ta tại vì <laughs> dạ hàng xóm nấu phải không trời ơi nè cái nhà muốn siêu quẹo hết trơn nhờ hên à bên đây là bên đây là chống mấy cái cây rồi phải không nhờ chống mấy cây này để không thôi là nó sập rồi phải không Thank you ủa như bà ở đây mình ờ, bên ờ, mình ờ, lúc trước giờ có ý định là đưa bà vô viện dưỡng lão đâu không mà bà bà có chịu không ta bà không chịu đâu không chịu. cháu cũng bà cũng có cháu bà mà bà không có chịu đâu nó dạ. đưa đi bà còn không chịu mà à để em hỏi bà nha bà bảy ơi à. ở đây hay là mình muốn đi vô viện dưỡng lão ở không hả à? mình có thích đi vô viện dưỡng lão ở không vô chồng có bạn già chăm sóc có đi vô viện dưỡng lão ở không có bạn già chăm sóc không nghe không nghe à? mình mình có thích đi vô viện dưỡng lão ở không không ở đây à vậy đó hả ở đây bao nhiêu năm rồi ở đây bao nhiêu năm rồi lâu lắm mà <laughs> mấy chục năm rồi mấy chục năm rồi hả ở từ lúc ông còn nữa hả ở từ lúc mà ông bảy còn phải không ở từ lúc mà ông bảy còn phải không trời nói chuyện với bà hồi về chắc nghi banh của họng luôn á hỏi con gã á nó nói càng nghe <laughs> vậy đó hả ừ đại diện người đại diện nó nói càng nghe dễ nghe <laughs> nói con chưa xíu nhỉ cái này thì ờ, nếu mà nói chung là sửa chữa lại cũng không có ờ, tốn Ôi bao nhiêu à, hồi nó mới đẻ mà nó phải xử rồi giờ ủa bà ở đây từ lúc bà nói là về cô mới đẻ đây luôn hả trời tuổi sủ hả không sợ sợ té nè cô chú anh chị ghê lắm dạ để bước xuống từ từ ừ, qua đây cho nó quay dạ, được rồi được trời đang mưa luôn mưa nè cái nhà nếu mà nhìn từ xa mình thấy nó siêu quẹo nè cô chú anh chị nhờ, quá trời thì uh, thôi uh, như là hồi nãy cái cô cô này cô nãy cô cô tên gì cô nhã hả nhãn, à, ờ, cô nhãn ờ à, như cô nhãn ở đây uh, nói thì uh, chắc cô con quay chúng cô không sao phải không không không cô đứng mé ở đây đi có sao đâu quay à, đi. à, <laughs> mình hồi nữa trời tối về mình coi clip là mình thấy ha à. à thì uh, có gì uh, sau khi con về á yeah. Dạ. thì uh, con sẽ liên hệ lại với cái em em tiền anh tiền à, rồi, rồi trong đó có cô nữa à, có cô rồi. thì con sẽ sắp xếp rồi. ngày con Uh, quay trở lại rồi à, bà nếu bà hữu duyên à, có duyên à. nói chung là con sẽ cố gắng giúp rồi. sửa sang rồi. lại rồi. chẳng hạn như mình Đúng. làm uh, cái nền cái nền cho sạch sẽ cho sạch sẽ lót gạch rồi cho sạch à. sẽ lót gạch gạch nhám để bà đi đừng có té với lại ờ, dừng mấy cây cột lên rồi à. Ờ. Ờ, lập ton rồi lại tiền chế thôi à. tại vì thật ra bà năm nay cũng 94 rồi à. mình làm kiên cố quá à. thì chưa tiền lại à. để có Giúp gì những người khác không tiền của bà thì cũng vẫn để cho bà, vẫn để cho bà. bà. còn dư à. thì chẳng hạn như bà giữ tiền không được à. thì có gì cỡ một tháng con quay trở lại giống như những cái hoàn cảnh khác rồi, tháng con quay lại một lần rồi. con ghé con mua đồ con cho bà rồi, chứ con cũng không để cho hoàn cảnh khác tại vì tiền của phước của ai người đó dạ, hưởng dạ, dạ. chứ không để ờ, cho ờ, ờ, à, chẳng hạn như người ta con gom được chẳng hạn như được 30 triệu 40 triệu thì con sửa mười mấy triệu hay là 20 triệu thì còn 20 clip. triệu thì hàng tháng thì giống như những cái clip mà cô thường cô xem đó ở trên đây cũng là một cái khán giả thường xem kênh Phước họ thấy rồi giới thiệu cho Phước à, cô Nhã thì hàng tháng cô nhãn thì hàng tháng như con sẽ quay trở lại rồi, rồi, rồi. hay là tháng gửi gì đó con sắp xếp con tạt ngang qua để con mua quà mua đồ cho bà à. chứ để tiền trong mình thì bà cũng đâu đi chợ dạ, mua ăn uống gì với lại sắm cho bà mấy cái đồ mới về à. nhà mới ở à. vậy ha rồi, rồi ha rồi, có gì con sẽ liên hệ với cô rồi. trong vòng khoảng một tuần à, đổ lợi là cô để sắp xếp thoải mái ở của mình không chết vợ cũng có mình một thôi cô hả? Đi, à, đi tối ngày muốn đi làm. đi đi làm từ thiện ha à, cứ, cứ đi chỗ thôi. này là cô dạ. cô là che cho hả thấy cái hình à. là có cái chú gì lại là che phụ với cô hả có dạ che cũng bữa đó cũng đông hai ba người cũng lại đây dạ. ba bốn người che cái đó đó à thôi vậy uh, chắc có lẽ phước xin uh, kết thúc clip tại đây nha và xin phép đi về à, nếu mà cô chú anh chị à, muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà thì có thể liên hệ trực tiếp với phước à, hiện tại là mấy cô ở đây cũng đã vừa à, gửi à, đồ đạt đồ này trọ cho bà nên tiền hiện tại thì nãy cô nhãn cũng nói đừng có đưa đưa thì bà cũng xài không có được à, nên phước sẽ để lại à, chuyến sau phước quay trở lại phước à, sẽ mua đồ đồ thêm kèm theo uh, coi coi sắp xếp sửa lại cái căn nhà cho bà thì uh, cũng uh, rất là mong cô chú chung tay góp sức để hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà nha à, bye bye và hẹn gặp lại à. trời ơi bữa bữa trước là cô cũng mua đồ rồi cho bà rồi còn còn còn đồ ăn phải không chắc trong từng đổ lợi tuần sau con ghé con mua thêm à để thì ờ bà cũng à, à, thì nói nào ngay cái con này là nó cũng quay đỡ chợ thằng mỹ người ta cũng cho được số tiền nó mới mua cái mùng cho bà à. mua quần áo cho bà áo ấm hai bộ đồ rồi sửa sùng rồi à. cô thì cũng nói nào ngay thì cũng à, đi tới đi lui với bà bởi bà cái gì cũng nhãn à. nhãn không đó dạ cháu cô là cháu cháu chồng à cháu bên chồng cháu Bên nhưng chồng. mà mình cũng nghèo phải không nghèo cô bây giờ cô ở con mình con bỏ không không có đứa nào nhà năm đứa thằng trai mà đi hết đi kiếm màu à. cô cũng ở mình cô cũng vất vả có tiền đâu bạc à, đi nhưng mà đổi sức thì được thì đó đổi sức được ừ. đó à, à. bà thì cũng đâu có giữ tiền rồi được à đúng rồi à. bà giữ tiền thì bà đâu có đi mua có à. con nhỏ đó đó mua đồ ăn à. nhiều khi bà có tiền bà lánh tiền già đó ừ. cái bà đưa tiền muốn ăn gì cái bà đưa tiền à. này đi chợ mua à vậy đó, nha à. rồi con dạ. cũng hiểu à. rồi thôi vậy à. con xin phép cô nhẹ nhàng con về nha có rồi, con sẽ liên hệ lại nha rồi rồi thôi con về mười bảy ơi rồi phước chào cô chú anh chị và các bạn nha cái đoạn con về luôn nha về bữa trở lại con con về luôn nha bà nè chào ba. bà con về chào ba về rồi thật đầu rồi thôi mày xách cái này đi ăn không có nổi để hư hết không <laughs> để nó đi bữa nào đi vô lấy đi vô đi chuồng ờ bữa đi vô chuồng lấy à, à, à.